感觉。 biên mãn thầm phương giới cúng dường nhất thiện phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiên thánh hiền duyên khởi quang minh đại xứng tinh tác phật sự phổ huấn chư chúng sinh giải phát bồ đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo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 pháp vừa maneira. तम् chi tâm đảnh lễ ơi nam mô đông phương giáo chủ tiêu tai diên thọ dương sư lưu ly quang vương phần nhân quang biến chiếu giữ ơi nguyện à, hiểu nghĩa trần Oh. tâm ờ, điện thuyết à, pháp ma tôn chi tâm định lễ ơi thích ca đệ tử lắng lòng thánh tình bàn tay chắp thành liên hoa cung kính hướng về điều người dâng lời sang nguyện thiên tha đệ tử phương duyên thiếu giảng thánh hiền chi thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỗi chiến biến xin lấy cam lỗ tình thủy tưới lên em buồn cúi tới mỏi neo giúp người với kính lễ chư Phật à, ai là xưng tán như lai ba là dòng tu cúng dường à, bốn là sám hối nghiệp chương à, năm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 Phật Pháp Thịnh Hưng Tam Đồ na à, Sài Nam Mô Phật Bồn Ở à, Sư Tinh à, Ca Công phu công đức có bao nhiêu Con xin lấy đó hồi hướng về à, Nguyện không pháp giới